cô dạ cho anh hỏi ờ, đường thì dạ anh đi đâu anh ra 228 lên nghỉ như nào 228 lên nghỉ à đoàn ngoan lắm không biết anh có đi được không nhỉ cảm lắm thẳng đấy dưới đèn đỏ rẽ phải à. đi một trăm mét nữa là à. đến anh xin nhá <laughs>